để ăn cơm đi xong đầu 2 2 giờ thì, thì anh về một tí nữa thì anh vào xong rồi xem như nào Nếu mà chụp xem là xương nó ảnh hưởng đến xương, di căn đến xương không ấy. Đấy đắp tạm đấy cho nó đấy. mượn, mượn cái ga đấy. Ừ. với đầu với bên cạnh trong.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 cạnh à lạnh thì mở bớt cái cửa ra cho nó chèn gạch và mở cửa rộng ra cho thoáng chèn gạch ra để không không chèn rộng rộng rồi thôi còn lạnh quá em ăn cơm đi xong nó đút cho con ít đi nó uống sữa không bảo nó uống sữa đi không ăn nữa nó đi vệ sinh được chưa thì hôm nữa chưa đi vào chưa đi vệ sinh à thì nó ăn uống đâu mà đi vệ sinh chả ăn được cái gì thì vệ sinh phải ăn chịu khó ăn mà thì mới đi vệ sinh thì mới ấy không ăn uống thì chả có ừ. bác sĩ bảo là không không nào là à, chuyển hóa chất thì nó lại nó nhỏ hơn ừ. tức là truyền nhiều được thì nó lo nó không ăn được đúng không rồi hai bữa cơm hai bữa con ăn đi thôi anh anh chạy qua về nhà tí xong rồi chiều anh vào anh xem như nào nhá à. ừ. ở đây chăm con tí xong rồi anh về anh xem như nào rồi, rồi chiều anh vào cẩn trọng được tính mạng cháu giữ được không cái mắt này chắc chắn sẽ hỏng nó không nó không chạy sang mắt kia đấy con không được ờ, cãi tay vào đấy rằng dạ. bẩn đấy không không cãi nhá đây được chụp ấy cho không được sờ tay vào đây thấy chưa ừ, sưng đấy nó ngứa mà em ngứa nó khó chịu lắm đây này nó cả một cái dọc chân này, này nó nó kiểu kiến như kiến bò trong kia đấy cắn kia trong kia gói nước thì mình rửa mình giặt giặt nâu cho nó đi ừ. ngồi đây chờ khoảng hai rưỡi ba giờ được chụp cơ Ừ, ừ, ngồi đây, cứ ngồi đây chờ tí lên nhân khoa lấy lấy cơm lấy cơm xuống đây ăn sau đó ngồi trông con ở đây thì chiều đó họ cho chụp xong thì thì chụp xong thì mình họ cho về thì mình về đưa về khoa anh thấy anh ở đây trông lấy cơm anh thì lấy cái cơm thì ừ anh đưa chụp à 这个，这个，这个。 ngại nói ấy, à, biết ngại tính tiểu thông ấy vâng khoa nhi mới vào được không phải với khoa nào cũng vào được khoa ung biếu này này nó nó chưa xét nghiệm hoàn chỉnh hết ấy, à, chưa, chưa, chưa vẫn xét nghiệm vài thứ thôi chưa kịp lấy kết quả nhưng mà cái xét nghiệm đấy chẳng qua là nó lâu quá về đây họ không chấp nhận thì lại phải xét nghiệm từ đầu ấy cái mắt này của cháu chắc là sẽ bị mắt của cháu là chắc sẽ sẽ hỏng thôi nhưng mà cái quan trọng là nó không chạy sang cái mắt kia mắt kia cần quá đau lắm đau lỗ không con dạ có đau không đau có đau không đau ở mắt gì tay bận sờ là con nhá nên nó nghỉ nhá ôi nó mất rồi chờ mấy tiếng các bạn như bây giờ chờ khoảng 3 tiếng để sau để chụp x quang xương xem nó có bị nhiễm vào xương không đúng rồi mình có mình có vào đây mình mới biết là cái trong này nó không thể vội được bệnh nhân không thể vội được ấy sốt ruột lắm ở nhà sốt ruột nhưng vào đây thì không thể sốt ruột được nên làm cái quy trình của người ta thì bây giờ Đó. không lấy tay đây đâu rằng nhá no tay vào đây con không ấy đấy nhá